anh họa sĩ cười trong tranh vẽ những vui buồn lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ cô gái rất yêu bông hoa hồng tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm và ngôi nhà sinh anh đã ban bằng dòng màu nóng trái tim mình và khi bình minh em tỉnh giấc đường con say đắm giấc mơ vàng và vườn nhà em hoa rực rỡ ai đã mang hoa trao cho nàng thầm hỏi lòng em ai chịu phú Yêu thương hay mang buồn ba Tình thương đem đến những ê chề Triệu hoa hồng tươi rồi cũng úa Chúa xót cho ai tặng hoa hồng Đời vẫn lẻ loi anh họa sĩ Đem muốn vui vẻ bức tranh màu Trả một tình yêu trong lặng lẽ this